trời cao chim én lượn đầy là niềm vui con cháu sum vầy tên là vang ống hoa mai đầy cánh là màu xanh dưa hấu bánh trưng là những bao ly si đo thơ tân tân tân nhà ta răng đầu xuân năm nay ước mong sao mỗi ngày những bữa cơm đầy tiếng cười tên tên tên nhà ta yên vui chúc cho người người người một năm an khang sức khỏe và đạt được những ước mơ thành công mới là giây phút anh em đoàn viên là mong cơn nhớ đến tổ tiên là thời gian cho cả gia đình Tết là những tiếng trống ngân cả nhà đón pháo hoa giao thừa có cây cất tiếng hát mừng nắng xuân qua đây ngày mai đánh thức bao mầm non và đầu đây gió khẽ hôn nhẹ lên tóc mây hạt mưa bay đùa vui cùng ánh nắng tràn hoa tràn ngập bao sương sông lan nhẹ đi khắp xuân mùa xuân khát khao lòng người mang đến bao nhiều niềm vui mùa xuân nắm tay che thơ tô vẽ thêm bao sắc màu đồng xanh đất nâu mùa vàng chim hót vang trên cành tre vườn sinh thắm tươi sắc hoa xuân thương tha trong tia nắng người. mùa xuân đến tết đến rộn ràng bao khâu ca nhà nhà đón pháo hoa giao thừa có cây cất tiếng hát mừng nàng xuân qua đây ngày mai đánh thức bao mầm non và đầu đêm gió khẽ hôn nhẹ lên tóc mây hạt mưa bay đùa vui cùng ánh nắng tràn hoa tràn ngập bao sức sống lan nhẹ đi khắp nơi khắp đất trời vang tiếng nói cười hạnh phúc xuân ngời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 mộng dân gian rất vui xuân cho màu xanh lá con tim bình yên quá phương xa người về quê đón tết